Xin chào toàn thể anh em Thì hôm nay bên đại lý có bịp là tôi giới thiệu với anh em máy thu màu quân vị CC308 anh em nhé Đây là con hàng cải tiến mới nhất anh em này Cái bệ quét của nó là quét 360 độ, quét đa chiều anh em nhé Lên anh em rất là an toàn, đi chơi khoảng cách 2 mét quay đầu anh em ngồi Đứng hay ngồi, ngụy trang ống trơn ống đồng thì tùy anh em Thì cái hàng này nói không với bát, đĩa hay là quân vị anh em nhé Bát đĩa quân cá là xanh chín 100% Thì ưu tiên anh em nên trực tiếp đại lý cầm bát đĩa quân cán đồ đạc của anh em nên thử hàng anh em nhé nhà tôi bán hàng với tiêu chí là uy tín là vàng thì sẽ có một phiếu bảo hành đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm cho anh em mọi chi tiết anh em alo trực tiếp 09764843 anh em này cái hàng này chơi ra làm sao cái hàng này chơi là chơi hàng sạc anh em nhá em cắm giúp tôi là sạc này sạc giúp tôi khoảng 4 tiếng đồng hồ là anh em chơi liên tục được 12 đến 14 giờ liên tiếp anh em này Đấy, rất là kín đáo và bảo mật anh em nhá thu bắt xa nhất tín hiệu được khoảng 2 mét em này đây là dùng hàng sạc anh em này thì cái đồ này bát đĩa con cá là của người ta đến sân chơi của anh em là anh em anh em phải lưu ý nhá anh em biết sân chơi của người ta là biết người ta chơi quân vị gì rồi anh em nhá ví dụ sân chơi của anh em chơi vị thăng long vina hay là bài thuốc chăn đóm hay ví dụ như là hôm nay làm clip tôi sẽ để chuẩn bị vị bài anh em biết sân chơi người ta chơi vị bài thì anh em phải lấy sẵn một cái lá bài ở nhà anh em anh em lập trình trước đi ví dụ người ta biết là chơi đúng bài này thì anh em lập trình trước đi anh em này đây này lúc ngồi anh em này gạt lên anh em nhá anh em bấm đây thì sẽ có bạn nó sẽ sáng lên anh em lập trình anh em nhá tôi sẽ lấy một lá bài ngẫu nhiên anh em này bất kể lá bài nào nó thu quét màu quân vị là cái quét là quét mặt lưng anh em nhá anh em để vào giúp tôi khoảng 10 đến 15 giây sau khi máy đã thu quét hết cái mặt lưng quân vị rồi thì anh em đến sân chơi nhà người ta công việc của anh em duy nhất đến sân chơi anh em gật gà công tắc khởi động lên là anh em chờ cái nhịp rung là anh em chơi dung một đánh nẻ dung hai đánh chắn là anh em vào chiến trường anh em nhá anh em alo trực tiếp tôi không chín bảy sáu bốn tám ba nhà tôi chỉ có dùng duy nhất một số điện thoại này anh em nhá đấy thì máy đã thu quét con vị xong rồi tôi sẽ bỏ cái lá vị ra tôi sẽ lấy một cái lá vị ngẫu nhiên khác anh em này bất kể một lá nào được anh em nhá đây bất kể lá này lá đỏ hoặc lá đen đều được anh em đây, tôi lấy quân đỏ cũng được anh em nhá cái vị này tôi đã chuẩn bị trước về tôi cắt một cái lá vị khác cho nó ngẫu nhiên anh em nhá cho nó xanh chín để anh em biết là cái đồ chơi này cực kỳ kín đáo và bảo mật anh em này tôi cắt vị luôn này sòng sới của người ta là anh em biết sân chơi người ta chơi vị gì rồi là mình đến sòng sới là mình chơi là mình chuẩn bị thôi anh em nhá không phải nhìn nhằng thiết kế sòng sới thời người khôn của khó con bạc rất là già rồi mà anh em đến những cái sòng sới anh em luồn đồ đạc rất là khó khăn anh em nhá đây là cái thiết bị tinh vi và cao cấp nhất bát đĩa là xanh chín 100% anh em này bát đĩa của sòng sới mình không liên quan anh em này đĩa này đĩa xoay xuyên quân vị thì thử làm châm không hút anh em nhá anh em yên tâm là cái đồ này là đồ chơi là đẳng cấp dễ chơi và dễ sử dụng anh em này anh em đây là tôi cứ cầm hàng tất cả các sản phẩm anh em lên anh em đây quân vị là quân vị xanh chín 100 phần trăm anh em này thì bây giờ máy nó chơi như nào đây là có nút được khởi động anh em nhìn nhá máy này có thể chỉnh được cái nhịp rung rung to rung nhỏ anh em phải chỉnh được nhịp rung của anh em anh em nhá lên anh em yên tâm không phải lo nghĩ bất kể vấn đề gì anh em bật lên này à, có công tắc khởi động này, anh em này tắt này bật này bật lên này bật lên này đèn sáng một lớp này rồi à, chỉnh cho anh em này rồi rồi bây giờ tôi sẽ để ra cái bát này anh em nhé máy tôi đã chỉnh xong bây giờ tôi để trực tiếp ra cái bát này để đánh với anh em dung một đánh nẻ, dung hai đánh chắn anh em nhá rất là dễ chơi dễ sử dụng anh em này tôi sóc luôn anh em này sóc xong đặt xuống này 3 đến 5 giây máy trái quả cho anh em một dung này một dung đánh nẻ anh em nhá thì em ý này cái hàng này ạ đi chơi anh em ngụy trang ông chân ông đồng túi quần túi áo tùy anh em anh em nhé đấy khoảng cách 2 mét quay đầu hất về là anh em thể chơi được nó có thể thu quét được tất cả các loại vị villa thăng long chắn đóm bài thuốc anh em này hai dung anh em đánh chắc cho tôi rất chuẩn chỉ anh em này tôi sóc cho anh em liên tiếp chục tiếng bạc anh nhá lên thử anh em cầm đồ đạc bát đi quân vị của anh em đi một này một đánh nẻ anh em nhá chuẩn chỉ ba trắng anh em này đánh đâu được đó hàng bảo đảm chính hãng cho anh em luôn tôi làm clip tôi sẽ để trực tiếp ra ngoài còn khi em đi chơi đúc vào trong người nhịp rung có thể chỉnh to nhỏ tùy ý anh em này một rung này ba trắng anh em rất chuẩn xác anh em có thể cầm bát đĩa quân cán nam châm lên thử thoải mái anh em này một này hai này hai đánh chẵn này Đấy, cái máy thu quét màu quân vị CC308 là đời cải tiến mới nhất đẳng cấp nhất nhà tôi số lượng về có hạn chỉ 50 chiếc anh em nhá trong cái đợt này nên em nhanh tay là người mua hàng đầu tiên 0976 48 tứ quý 3 anh em này một dung này đấy, dung đồ đánh đấy máy báo cho mình kết quả bao nhiêu thì mình đánh bấy nhiêu à, anh em có thể thu quét màu quân vị từ vị villa thăng long đều được hay là vị chắn đóm nhá đặc biệt là vị đóm mà anh em các vùng cao đều rất ok hai dung đánh chắn này đấy, tứ tử này tứ tử vẫn là hai dung anh em nhá nó chỉ phân biệt cho anh em hai mặt chắn và nẻ thôi anh em này một này một đánh nẻ anh em này đấy thì bây giờ tôi sẽ đúc cái máy trong người tôi đánh cho anh em đôi ba tiếng bảng xem nó chính xác có chuẩn xác không anh em nhé này xác suất đặt xuống này trong người tôi cảm nhận một nhịp rung này rung rõ ràng này đánh này anh em này Đấy, chuẩn chuẩn xác anh em nhé thêm đi cho tôi trên thị trường mấy hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng rất là nhiều nhiều cơ sở không uy tín bán hàng trột giật thì lệ anh em là đành phải ngậm đắng trước cay thì nhà tôi là chỉ duy duy nhất số điện thoại này không 0976 4843 anh em alo trực tiếp để được gặp nhân viên tư vấn anh em nhé để có một cái sản phẩm chất lượng để anh em mua hàng làm sao chơi gỡ lại tất cả những gì đã mất anh em này cầu lẻ tiếp này chuẩn xác em này cái tỷ lệ chính xác lên 95 phần trăm anh em nhé Đấy. cái máy thu màu quân vị CC 308 này là hàng chơi đẳng cấp nhất mới nhất cao cấp nhất anh em này bạc lẻ anh em này một tỷ lẻ này anh em này đây tiếng này suyễn này anh em này đấy 10 tiếng nó phải suyễn nó mất một tiếng anh em nhé à, tiếp tục cho anh em này kỷ niệm cho anh em một cái tay cuối anh em nhé lẻ anh em này gỡ lại tiếng trước này một tỷ này chuẩn xác 100% luôn anh em này không thể sai được em nhá đánh đâu được đấy đây thêm cho anh em một tiếng nữa này tiếng bạc kết nữa này hàng chơi bảo đảm chính hãng cho anh em một tỷ chẵn tiếp này đánh cả cái biến xe em đình vào chẵn này chuẩn chỉ tứ tử đen anh em nhá không thể sai được đấy, không chơi thì anh em có thể tắt nguồn đi đây công tắc nguồn này on off anh em anh em tắt đi đây đầu chân sạc anh em nhá ở đây là cái cái nút chỉnh rung này đấy, chỉnh chỉnh nguồn lên này đây là chỉnh rung này rung to rung nhỏ anh em thể quét chỉnh bằng bánh răng anh em nhé đây chỉnh bánh răng này đây là cái bẹ quét của nó anh em nhé mọi chi tiết sản phẩm em alo tôi 09764843 thì bán hàng với tiêu chí là uy tín là vàng anh em thử hàng trực tiếp qua bến xe em đình hoặc bến xe miền đông sài gòn gần đâu qua đó lên xem hàng trực tiếp anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca để anh em nhận hàng thử hàng thanh toán anh em nhé để có một đồ chơi sản phẩm mới nhất nhà tôi bán tất cả đồ của bạc bịp máy đánh bài tính áp tròng bò cua tài xỉu hack game dạy bài tay không thì máy cc 308 này không cần bát đĩ quân vị anh em nhé cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi Xin chào tất cả anh em Thì hôm nay anh Tú Casino lại giới thiệu với anh em đó là cái phần mềm đánh sóc đĩa anh em nhá Báo dung kết quả chẵn lẻ 12 Cái hàng này hàng cao cấp và đẳng cấp nhất địch tính thời điểm hiện tại của cái năm nay anh em này Thì đây là một cái sản phẩm của nó một bộ anh em tôi cho anh em kiểm chứng anh em này Đây đó là con chip báo dung Cái hàng này dùng hàng sạc anh em nhá Tất cả sản phẩm tôi bán ra thị trường đều có mã vạch check anh em này Tôi lấy hộp trực tiếp ra này Đây là đó cái đầu chân sạc Anh em thể sạc trực tiếp anh em nhá cắm sạc trực tiếp thì cái này anh em phải có chip báo dung này nó sẽ đánh trực tiếp bằng một cái đó là phải một thiết bị đó là cái thẻ nhớ để lưu giữ tất cả dữ liệu các âm thanh truyền tải từ cái phần mềm điện thoại và truyền tải sang cái dữ liệu qua hệ thống bluetooth và chuyển sang thẻ nhớ này để báo dung kết quả chắc lẻ một hai cho anh em thì đầu tiên tôi sẽ lắp cái thẻ nhớ vào anh em mua hàng tôi tôi sẽ tặng cho anh em thẻ nhớ anh em nhá rồi rồi tôi sẽ đẩy vào anh em này để hướng dẫn chi tiết nhất cho anh em anh em bấm nút lên đấy đã con chip đã khởi động anh em này đây cái đầu giấy chân sạc em nhá tôi bỏ ra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 đi chơi không phải luồn bát đĩa quân vị anh em đi chơi và sòng sới người ta bát đĩa xanh chín anh em này à, đây, đĩa anh em này đĩa xanh chín 100 trăm đĩa xoay xuyên ưu tiên anh em cầm bát đĩa quân vị anh em nhé lên thử hàng trực tiếp thì trong khổ là có clip thì thời gian nó cho phép tôi cắt sẵn quân vị ra anh em nhé anh em này quân vị xanh chín 100 trăm hàng chuẩn chỉ cao cấp đẳng cấp nhất đó là phần mềm phân tích âm thanh báo dung chắc lẻ một hai anh em nhé em đi chơi quân vị bát đĩa xanh chín anh em này tôi sẽ bỏ phần mềm ra anh em nhưng chốt khổ là clip tránh cái trường hợp ăn cắp và ăn cắp video thì hình ra là tôi sẽ hướng dẫn cách em sử dụng phần mềm này đây phần mềm này một phần ba đó là khoảng cách cự ly 3 mét quay về đây phần mềm đó một phần sáu đó cự ly anh em đánh bắt xa nhất 6 mét anh em nhưng tôi không tiết lộ phần mềm này và không hướng dẫn cách em kết nối để tránh hơn trường hợp nhờ cơ sở không uy tín là ăn cắp cái video này anh em ăn cắp phần mềm của cơ sở của tôi vì đây là cái hàng độc quyền anh em này đầu tiên anh em vào phần cài đặt anh em nhá phần cài đặt sau khi cài đặt anh em vào phần kết nối bluetooth bluetooth anh em sẽ vào phần đó là tìm kiếm thiết bị đó là phần Z5 phân tích âm thanh anh em kết nối cho tôi đã kết nối anh em này Đấy, đây đó là cái phần mềm anh em ghép đôi trực tiếp với cái con chip báo dung đó mang tên Z5 phân tích âm thanh đánh sau đĩa anh em này sau khi đã ghép đôi anh em thoát ra ngoài và anh em vào trực tiếp phần mềm thì hôm nay làm clip tôi sẽ để trực tiếp cái phần mềm phân tích âm thanh ra đây em còn chi tiết cài đặt phần mềm và phần mềm và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm nha thì anh em alo trực tiếp cho anh tú 0976 48 tám ba anh em nhé tôi sẽ sóc cho anh đôi ba tứ ba anh em này bát đĩa con cá là xanh chín một trăm trăm anh em cái xong luôn này cái phần mềm này bắt tối đa được 6 mét anh em nhá một dung này một dung bạc lẻ anh em này chuẩn xác anh em nhá ba trắng tiếp tục này đã là đánh phần mềm thì không mà sai được em đi chơi lúc trực tiếp anh em tôi mua hàng tôi nhá anh em sẽ tôi sẽ hướng dẫn cài đặt cái phần mềm phân tích âm thanh đánh sóc đĩa vào trực tiếp máy của anh em và tôi sẽ bán cho anh em đó một cái con chip báo rung chẵn này một hai và dùng hàng sạc này anh em nhá và phần mềm cái cài đặt trực tiếp máy anh em tiếng này khẳng định chẵn anh em này chuẩn chỉ 100 trăm anh em nhá không thể sai được anh em này tiếp này đánh đâu được đấy anh em nhá tiếp tục này một này một bạc lẻ anh em này mở bát này chuẩn chỉ ba đen anh em nhá tiếp tục này chip này đánh liên tục được cho anh em khoảng 12 giờ đồng hồ anh em nhá tiếp tục bạc chắn này đó là phần mềm phân tích thì không mà sai được anh em alo tôi 0976 48 ba anh em này tiếp tục này bác đi quân cán của sòng của sới anh em nhá em đúc trực tiếp cái máy điện thoại của anh em áp cài đặt phần mềm đánh sóc đĩa và anh em đánh trực tiếp luôn anh em này tiếng này bằng này anh em này chuẩn chỉ ba trắng anh em nhá tuy em cầm bát đĩa quân vị của anh em đến cơ sở tôi thử hàng Đấy. anh em đánh 3 mét hay 6 mét thì anh em để theo đúng cự ly của anh em để cho phần mềm phân tích âm thanh thu âm thanh tín hiệu quân vị giờ trong ba tầng đĩa anh em này tiếng này bằng lại em này chuẩn chỉ anh em thì em đi cho tôi khi quân vị rơi trong ba trong đĩa thì tạo ra những cái âm thanh nhảy trong ba trong đĩa sấp đôi ra một âm thanh khác ba trắng ra một âm thanh khác và tứ tử ra một âm thanh âm thanh khác thì phần mềm này sau đĩa có cái chức năng nhiệm vụ đó là thu âm thanh tín hiệu quân vị rơi trong ba trong đĩa và lập trình phần mềm kết nối bluetooth trực tiếp qua tip qua con chip và báo dung chẵn lẻ hai anh em nhá đấy thì âm âm thanh con vị rơi thì cái phần mềm sẽ có chức năng nhiệm vụ thu tín hiệu âm thanh con vị hiện anh em này đây là cái phần mềm tiên tiến và cải tiến nhất độc quyền chỉ cơ sở để tôi có anh em nhá bạc chắc anh em này chuẩn chỉ anh em này em alo trực tiếp với tôi không chín bảy sáu bốn tám anh em này trực tiếp chỉ duy nhất số điện thoại thôi anh em nhá một này hai này hai đó là bạc chắc anh em này tiếp tục anh em này mở bát này chuẩn chỉ anh em này tôi sẽ bán trực tiếp phần mềm này và con chị báo dung cho anh em một này một bạc này anh em này chuẩn chỉ không thể sai được tiếp này kỷ niệm cho anh em một hai tay cuối này một này hai này bạc chắc anh em này chuẩn chỉ tứ tử anh em nhá cái phần mềm này bây giờ tôi sẽ đúc trực tiếp cái máy vào trong người anh em nhé để xem anh em đánh khi đúc máy trực tiếp cái điện thoại đó là máy chủ phần mềm máy chủ cất điện thoại trong người thì anh em đánh có thể chuẩn xác không anh em này đánh luôn này xem máy có báo chuẩn xác không một này hai hai là bạc chắc anh em này mở bát này xem chắc không này chuẩn chỉ anh em nhé khi em cái máy này, điện thoại đã được cài đặt phần mềm đánh sóc đĩa thì anh em đúc trong người anh em nhé phần mềm phân tích âm thanh đến sóc đĩa là hàng chuẩn chỉ nhất cao cấp nhất của năm nay anh em này bạc này anh em này chuẩn chỉ anh em chỉ cầm bát đĩa quân vị của em lên anh em alo trực tiếp 09764843 để gặp trực tiếp anh tú thì em đi cho tôi trên thị trường mấy hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng rất là nhiều nhiều cơ sở không uy tín bán hàng không chuẩn chỉ đã bán những cái đồ không chuẩn chính xác anh em nhá lên em tránh trường hợp mua phải hàng giả hàng nhái anh em này tiếng này là bạc chắc anh em này chuẩn chỉ anh em này anh em tiếng cuối cùng cho anh em để kết thúc cái video này để anh em biết thông tin chi tiết hoặc là muốn hướng dẫn cài đặt phần mềm đánh sóc đĩa phần tin âm thanh này anh em alo tôi